Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cook cùng bà bếp nha Hôm nay Nguyên Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà tiếp một bánh mặn rất là nổi tiếng xứ Âu Châu đó là món bánh patecho đó và mình đã làm theo phong cách siêu mini, siêu nhỏ, siêu cool các bạn đó, rất là đẹp và dễ thương cả nhà nha ăn thì rất là thơm và ngon luôn các bạn rồi chúng ta cùng vào bếp thôi và với lại chúng ta sẽ có là khoảng 50g hành tây các bạn nha đây mình sẽ sắc nhỏ và 150g thịt đó. cùng với khoảng 50g pate đó. các bạn có thể dùng mua pate ở chợ cũng được nha không thể mua pate hộp nếu các bạn không có pate ở chợ đó rồi mình sẽ có 1 gram lá oregano các bạn nha lá thơm các bạn nó thêm cũng được rồi khoảng 5 gram à, hạt nêm cùng 5 gram muối và 10g đường các bạn nha rồi qua nay chúng ta sẽ có khoảng cỡ 1 đến 2 gram tiêu đó, tiêu hạt các bạn cùng 5 ml dầu mè các bạn nha à, tiếp theo mình sẽ cho những nguyên liệu này à, mình sẽ trộn với nhau các bạn nha đó. ok và trước khi trộn mình sẽ cắt nhỏ hành tây các bạn nha hành tây các bạn có thể cắt dọc sau đó à, mình sẽ à, mình sẽ cắt ngang các bạn mình lại ngang các bạn thì mình sẽ cắt sẽ nhanh rất là nhanh các bạn nha đó các bạn cứ cắt ờ, dọc thành ờ, năm sáu đường sau mình sẽ lại ngang rồi mình sẽ cắt nhỏ ra thôi rất là nhanh à, cắt nhuyễn thì sẽ rất là rất là thơm và ngon các bạn nha ok và hành tây mình đã sắc nhỏ là các bạn sắc nhuyễn các bạn bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vào xay vào các bạn nha rồi đó. tiếp theo mình sẽ thì cái thịt xay này đó thì à, mình đã băm à, xay nhuyễn thịt đó thịt à, nạc á cùng với mỡ các bạn sẽ rất ngon bạn nha chứ là nếu thịt không sẽ không ngon phải có chút mỡ mới ngon rồi mình sẽ trộn cái hành tây vào chung nha đó thì nguyên liệu này lát mình sẽ xào bạn xào chín luôn các bạn nha bắt buộc xào chín tại vì nướng sẽ khá, khá là lâu nếu mà bánh mà để mà nhân trong chín thì bánh sẽ bị cháy rồi nha nên các bạn bắt buộc phải xào chín cái nhân nữa rồi bây giờ mình sẽ cho pate vào thôi đó, mình sẽ cho 50 đến 100 gram tùy các bạn cho nhiều ít nha nhiều thì uh, nhiều hơn pate hơn đó. sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu à, gia dạ, vị vào luôn tiêu muối đường đó mềm vào luôn các bạn nha tiêu thì có thể lát mình sẽ à, cho vào chảo các bạn mình rang cho thơm rồi mình sẽ cho nguyên liệu này vào chung để mình tiêu hay để riêng cũng được các bạn nha đó, để dậy mùi thơm với các bạn đó. lá oregano lá thì các bạn cho vào luôn nha Ok và tiếp theo mình sẽ cho khoảng 50 ml dầu vào và mình sẽ bắt đầu mình rang tiêu và sau đó mình sẽ cho nhân vào mình xào lại xong các bạn nha nó đơn giản luôn các bạn ơi rồi đợi à, dầu nóng mình sẽ cho tiêu vào các bạn nha và tiêu đã thơm bây giờ mình sẽ cho nhân vào mình xào thôi đó, nhân vào chỗ đầy đủ gia vị luôn các bạn nha chỉ như sau khoảng 3 5 phút là em sẽ chín rồi các bạn nha rất là nhanh bao chín luôn các bạn cứ để lửa lớn đi đó, thì để xào thơm ngon hơn các bạn nha đó, tránh để lửa riu riu thì xào lâu rồi sẽ nó không có được thơm đó. rồi xào xong mình để nguội các bạn có thể để lạnh các bạn dùng tự cũng được các bạn nha đó rồi chuẩn bị uh, tiếp theo mình sẽ mình lấy phần nhân ra phần bột các bạn nha phần nhỏ bánh đó thì cái phần vỏ bánh này mình đã chỉ các bạn cách ờ, làm và cái một trong cái bài vỏ bánh ờ, là bánh bún của bạn cái bài trước mình đã up cái bài mà làm về bánh ờ, sườn trâu á đó, bánh á lát mình sẽ lấy cái bánh đó mình sẽ làm cái hình phần những bánh sô của bạn nha ok và da bánh mình đã có rồi bây giờ mình sẽ quét cái phần dầu lên cái khay nướng bạn để lát mình sẽ cho cái bánh lên cái khay nướng bạn nha sẽ quét dầu trước các bạn có thể nếu có giấy nến thì khỏi quét dầu lót giấy nến cũng được các bạn nha rồi mình chuẩn bị à, đó đây là cái phần mà bánh bút à, bánh à, bachi á đó, mình bánh ngàn lớp các bạn mình đã làm cái mũi trước đó, mình để đông đá giờ mình đã đông bây giờ mình sẽ cán mỏng và mình dùng cái cái khuôn á khuôn hoa khuôn gì chọn được mình sẽ ịnh xuống để mình tạo nha các bạn nha tạo hình nhiều cái cánh hoa nhiều cái giỏ bánh để lát mình làm với mọi nha ok và sau khi mình đã lấy cái phần da à, bánh ra mình sẽ xếp lên khay vỉ rồi sau đó mình sẽ dùng cái lòng trắng trứng các bạn mình sẽ quét à, lên một lớp lên à, cái à, phần à, mặt trên của bánh nha các bạn nha để khi mình à, cho nhân vào á mình xuống thì cái lòng trắng trứng sẽ làm kết nối dính cho hai cái vỏ bánh nó dính vào nhau đó, thì khi mà mình nướng á, nó sẽ không bị bung bánh ra các bạn nha đó, còn lòng đỏ mình sẽ quét lên trên sau khi mình đã để nhân vào bên trong rồi đó, đó lòng đỏ sẽ tạo màu lòng trắng thì tạo độ dính các bạn lưu ý nha đó. rồi bây giờ mình sẽ cho nhân vào các bạn nha đó. nhưng các bạn hay để lạnh á đó, mà lấy ra mình sẽ nặng hình sẽ dễ hơn đó, mình cho một miếng ăn nhỏ lên uh, từng cái uh, à, vỏ bánh rồi sau đó mình sẽ dùng cái uh, à, vỏ thứ hai mình sẽ định lên các bạn nha đó là xong rất đơn giản các bạn nha mình sẽ ịnh một cái vỏ còn lại lên trên để bạn thấy cách làm nha nó đơn giản các bạn có thể dùng một cái nấm hay một cái khuôn tròn hoặc là cái nắm nước ngọn cũng được các bạn đó mình sẽ ờ, cái nắm nước ngọt để mình lên các bạn nha để các bạn thấy được cái bánh này rất là nhỏ các bạn thấy không <laughs> cái, nó vừa với cái bánh ờ, vừa với cái ờ, nắm nước ngọn là biết nhỏ cái nào các bạn đó, <laughs> bánh mini các bạn chứ còn bánh thông thường ngoài phải to gấp hai ba lần cái bánh này nha các bạn nha đó mình chỉ việc ịn lên làm tạo cho nó độ dính cho hai cái nhỏ dính vào nhau các bạn đó các bạn trồng cái cái cái giỏ bánh uh, ờ, số thứ hai lên và mình sẽ uh, ờ, đánh xuống đó đánh xuống là tạo một cái vân thứ là vân thứ hai là sẽ tạo một cái dính cho hai cái nhân đó, và cái nhân nó sẽ nằm ở giữa trong hai cái da ờ, bánh các bạn nha ok và mình đã làm xong được à, 12 cái bánh được các bạn đó, mình tổng cộng là 24 miếng 24 miếng nhỏ đó, mình sẽ ghép lại là được 12 cái bánh các bạn nha đó. và sẽ mình vấn đề mình sẽ quét một cái lòng à, đỏ lên đó, bạn thấy đến chất lợi hại của cái lòng trứng không lòng trắng thì dính lòng đỏ tạo màu rất là đẹp các bạn nha đó, bây giờ mình chỉ việc lấy cọ mình quét cái lòng đỏ lên trên là mình chuẩn bị mình nướng các bạn nha đó, mình làm muốn tạo cái màu nó lên đẹp thì có thể quét một hai lần á lâu hơn thì nó sẽ tạo màu đẹp hơn à, rồi bây giờ mình sẽ cho vào lò mình nướng thôi các bạn nha ok và mình sẽ cho vào lò nướng ở 180 độ và mình sẽ nướng khoảng 10 15 phút các bạn nha các bạn nhớ canh nha Đó. rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị có hình quả nhín hành nha cả nhà tên tên tên tên cả nhà xem ngon không trời ơi nhìn là thấy thèm rồi các bạn ơi giòn giòn dẫu bên ngoài trời ơi wow quá tuyệt vời cả nhà ơi bánh patacho mini siêu cool đó, bên ngoài lớp vỏ ngàn lớp giòn tụm giòn tan đó, lớp vỏ bánh có bơ các bạn rất thơm nha nhưng thì khỏi nói luôn ba tê thịt xay hành tây các kiểu trời ơi ăn rất là ngon cả nhà ơi ăn một cái mà chưa đã muốn thêm hai cái ba cái chắc hình dĩa luôn cũng chưa đã các bạn ơi tuyệt vời luôn cả nhà nha rồi chúc cả nhà và những phút giây vui vẻ với quán bánh patacho mini này nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye